Hoàn tục lần thứ sáu Về nhà một thời gian Một hôm nọ Đi làm đồng Vào nhà thấy bà vợ đang ngủ ngáy Hà miệng Nước giải chảy nhỡ nhão Anh ta chán ngấy Bèn vào nhà Muốn xúc da lại Trên đường đến chùa Anh ta suy niệm Vô thường, khổ Và đất quả nhập luôn anh ta vào chùa xin chư Tăng cho cho tôi lại. Chư Tăng nghĩ, ông này đầu cứng như đá, không thể làm vị sa môn, đã xuất gia rồi hoàn tục sáu lần, nên chư Tăng không chịu làm lễ thọ giới cho anh ta. Anh ta cứ năn nỉ cho chư Tăng, xin từ bi tiếp độ, chỉ một lần này nữa thôi. Chư Tăng nghe vậy cũng bi mẫn, làm lễ xuất gia cho anh ta và đặt cho cái tên là Chittahatha, người tâm tùy hứng. Mấy ngày sau, tỳ kheo Chittahatha chứng đắc quả a với bốn tuệ đạt thông. Chư tỳ kheo không biết việc đắc chứng của vị ấy, nên qua thời gian sau, các vị mới hỏi tỳ kheo Chittahatha sau lần này lâu quá hiền giả chưa hoàn tù Bạch các ngài, hãy ai còn tâm luyến ái thì mới hoàn tục. Ai dứt tâm luyến ái thì không còn hoàn tục nữa. Chư Tỳ Kheo đang chuyện này, bạch trình Đức Phật. Tỳ Kheo, Chitta Hatha, đã nói với các Tỳ Kheo như là vọng ngữ, khoe pháp cộng nhân. Nhưng bậc đầu sư đã xác nhận này chưa tỳ kheo vì ấy nói sự thật không đại vùng ngữ đâu con trai ta khi trước tâm không vườn trú không thông hiểu chánh pháp nên còn đi đi về về nhưng bây giờ thì niềm tin bất động rồi nói xong đức phật thuyết lên hai bài kệ anavat thị Chittasa, vân vân. Dịch văn Anavatita Chittasa Sattamang Avicca Nato Parip Lavapa Sadasta Panya Na Paripu Pratik Anavasutta Jittasa Ananva Hata Yetaso Punyapa Papahi Nasa Nati Cha Garato Phayang Thích phần Anavati Ta Chittasa Trả thuộc cách số ít nam tính của danh từ hợp thể anapati chitta an cộng avatita cộng chitta đối với người có tâm không vận trú sát thầm măng đối các số ít danh từ nam tính sát thầm mã samma cộng thầm mã chánh pháp Giáo pháp chân chính Avicca Nato sẽ thuộc cách số nam tính của tính từ Avicca nan tá ná cộng Vicca nan tá hiện tại phương từ của động từ Vicca na chip không hiểu Parit Lavapasa Das Sa sở thuộc các số chuỗi nam tính của danh từ hợp thể. Parip Lavapasa đã Parip Lava cộng Pasa đã niềm tin bắp bên niềm tin về dao động Panya thuộc các số ít của danh từ nữ tính Panya trí tuệ Đá phụ định từ không chẳng có Paripu Rati thì hiện tại số 3 số ít Paris cộng căn cua cộng á viên mãn viên thành tròn đủ anavas sutta chittasa sở thuộc các số ít nam tính của tính từ hợp thể anavas sutta chitta an cộng avas sutta cộng chích đối với người có tâm không ái diệm có tâm không mê luyến anan và hatache tasso là thuộc các số ít nam tính của tính từ hợp thể anan và hatache ta na cộng an và hata cộng che ta đối với người có tâm không đạo hại có tâm không công kích quân nhã pa papahi nát xá trở thuộc các số ít nam tính của tính từ hợp thể quân nhã pa papahi na quân nhã pa pa năng pa hi năng người đã từ bỏ cả thiện lẫn ác nát thi ná cộng Thí. Động từ hiện tại mua số 3, số ít, cần, as, không có, chẳng có. Cha, garato Sẽ thuộc cách số ít của hiện tại phân từ cha, gã rằng, đã, cha, gã, cộng, anh, tá. Người đang tỉnh, đang thức. Phá, dân, chủ các số ít của danh từ trung tính. Phá, giá, sợ hãi sự kinh khiếp tai họa hoạn nạn biệt văn người tâm không vững trú không thông hiểu chánh pháp niềm tin dễ dao động trí tuệ không viên mãn pháp cú 38 người tâm không ái luyến tâm không nghĩ tàn hại từ bỏ mọi thiện ác tỉnh thức không sợ hãi pháp cú 39 chuyển văn anavatita chittasta sắc thầm măng avicca nato parit lavapasa dasa panya na paripo hati đối với người tâm không đồng trú không thông hiểu chánh pháp niềm tin bất bền thì trí tuệ không viên mãn được anavasutta chittasa anan và hatta ketaso punya pa papahi nassa cha garato phayang nathi đối với người tâm không nướng ái Tâm không tàn hại, từ bỏ cả thiện ác và tình thức thì không có sự sợ hãi. Lý giải Bài kệ đầu Trong hai bài kệ này, Đức Phật nói đến tình trạng trước đó của tỳ kheo, chích tá hát thả, đi xuất gia rồi hoàn tục, hoàn tục rồi xuất gia, tới lui sáu lần, do chưa viên thành trí tuệ. Trí tuệ ở đây là tuệ minh sát. Vipassana na na. Tuệ đạo bắc gá na nhá nhà na và tuệ quả ba lá nhà na vì sao trí tuệ không liên thành vì tâm không vượng trú không thông hiểu chánh pháp niềm tin bấp bênh dao động gọi là người tâm không vững trú anapati ta chittasa người lào có lúc muốn xuất gia có lúc muốn làm cư sĩ có lúc tin tưởng có lúc lười biếng vân vân không có kiên định lập trường gọi là người không thông hiểu chánh pháp sắc thầm mặn avicca nato nghĩa là vì xuất gia mà không biết rõ các pháp giác phần sabo thi Sabodhi dạ ya là tinh hoa của giáo pháp để tu tập. Gọi là niềm tin bắt bên dao động. Parit Lavapasa Dasa nghĩa là người mà niềm tin Phật Pháp không nhất hướng, tin tâm bảo cũng có, ngoại đạo cũng có, nghe đâu tin đó, không phân biệt chánh tà đối với người tâm không vượng trụ không biết tinh hoa giáo pháp không có niềm tin tam bảo nhất hướng như thế thì không thể thành tựu trí tuệ đạo quả bài kệ sau trong hai bài kệ ấy đức phật mô tả trạng thái giác ngộ chứng quả a la hán của tỳ kheo chitta hatta niềm không còn trở đuôi lại đời sống thế tục nữa một vị a la hán mà vị là tâm không còn, mê luyến, đã dứt trừ tham ái. Anavasutta Chittasa Vị A-la-hán đã được trừ sân hận, không còn đạo hại chúng sanh. Anan và Hatache Tasso Vị A-la-hán là vị đã hoàn toàn thanh tịnh, không còn phiền não, nên đã dứt bỏ mọi điều ác. Pahina Papa. Việc cần làm để trừ ác pháp đã làm xong, nên không cần làm thêm điều thiện nào nữa. Vậy là dứt bỏ điều thiện. un nhé, Do ý nghĩ này mới nói bậc A-la-hán từ bỏ mọi thiện ác. Un Unya Papa Pahinasa Vị A-la-hán là bậc tỉnh thức, cha Garato nghĩa là vị tộc lậu tận thành tựu năm pháp tỉnh thức panchahi cha ga thâm mê hi samana kato tức nguồn lực tính tấn niệm định tuệ đối với bậc lậu tận thì không còn mối đe dọa hay nguy sợ hãi do phiền não vậy lẽ các phiền não đã được bốn thanh đạo đoạn trừ không tái phát không còn đeo bám vị ấy nữa. Nỗi sợ hãi, nó dăng ở đây là nói đến nỗi sợ hãi do phiền não, cái lề xa, đa dặn. Biên soạn giáo trình thì Khưu Thầy Siêu. Trước khi bước vào thời thuyết giảng hôm nay, chúng con kính mời quý đạo tràng lắng tâm thành tịnh nghe kể tình Pháp Sư. Hàng thiền tính mải mê trật cảnh, nghiệp bốn bề nàng gánh lo toan, ít khi tâm trí rành rang, nạo phiền kết buộc, sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp khiến người được ngọc, nghe pháp nhiều, chư Phật ngợi khen. Bước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ, nhân duyên rõ ràng. Hình Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đi tâm đạo tính thành ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành ngừng cầu thâm nhập đạo lành như lai giờ đây đạo tràng chúng con đã thăng trang nghiêm thành tịnh chúng con thành kính đảnh lễ và công tỉnh hòa thượng tuệ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay năm mùa của thời gian Sư, là một cái thời gian kinh đình lệ đức phật kinh đình lễ giáo pháp kinh đình lễ chư thực con lệ chư phật kính chào hòa thượng giác trọng để tôi bên hành theo tổ tân cùng chư tổng đức có mặt rung rung thân chào tất cả quý tu nữ quý phật tử kính thưa quý vị và kể à, và cú tám và chín là hai bài kệ sáu và bảy ở trong Tổng Tâm với Tông Quốc Cá Đức Phật đã thuyết vô câu chuyện của tỳ kheo Siddhartha có thể nói rằng là do cái thường cận y duyên vị này có cái sở hành xuất gia rồi vô tục vượt tục rồi sinh xuất gia lại cứ như thế đến sáu lần đến lần thứ bảy thì những ổn định và tu luôn vì vì ấy đến lần thứ bảy đã chứng được đạo quả cái gì nó cũng có cái vi nhân của nó ở đây đức phật ngài sau khi xác định thì khu chitta thá đã chứng đắc được đạo quả a la hán nên không còn trở lui cái đời sống này nữa và Đức Phật ngài nêu lên hai bài kệ bài kệ thứ nhất thì Đức Phật ngài thuyết rằng anh đã Anavatita Chittasa อนันวาหตะเจตโสโอ oh. setelah mengawinkan tentang beri pelawa pasada sah penyana peripurati trí tuệ không có viên mãn không tức là không có tròn đủ là do ba cái nguyên nhân đối với người có tâm không vững trú là trí tuệ không có viên mãn được đúng với người không hiểu thông chánh pháp là không có viên mãn được trí tuệ đối với người tịnh tính dễ dao động là cái trí tuệ không có không có viên mãn được điều này chúng ta cũng dễ hiểu rồi có tâm không vững trú ở đây có nghĩa là không có cái lập trường kiên định lúc thì à, muốn như vậy có lúc thì muốn như thế khác cứ thay đổi lập trường hoài như vậy thì đó gọi là người có tâm không chịu trú hay chúng ta nói thêm nữa là một người có tâm không vững trú như trong lúc hành thiền chúng không có an định Asama Hito không có an định được do thiếu chánh niệm thiếu sự kiên trì chánh niệm nên tôi không không có an trú thì cái trí tuệ của người ấy không có viên mãn được còn cái phần thứ hai đó cái câu thứ hai sathamang avijana tăng là không có hiểu chính pháp tức là không có hiểu biết lời dạy của đức phật một cách sâu sắc nhưng trong chú giải thì các ngài nói rằng không hiểu thông chánh pháp mà trí tuệ không có viên viên mãn tức là người không có biết được không có thông suốt được 37 bồ đề phần hay là 37 giác phần 37 giác phần đó gồm có 7 nhóm tức là tứ điều xứ tứ chính cần tứ như ý túc ngũ quyền ngũ lực thất chất chi bất chánh đạo khi mà chúng ta đọc vào kinh điển và chú giải thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều trường hợp được đề cập đến 37 bộ địa Phần như là căn bản của, của giáo Pháp. Khi chúng ta nói đến chánh Pháp hay là giáo Pháp do Đức Thế Tôn thuyết thì cả một cái kho tàng tâm tạng mênh mông do đó nếu mà chúng ta gọi là hiểu hết tâm tạng thì nó khó lắm thưa quý vị cho nên chúng ta phải hiểu một cái phần à, cốt lõi của pháp học cốt lõi của giáo pháp đó chính là 37 của địa phận 37 Bồ Đề Phần đó mình xem như là cái phần giáo lý căn bản một vị hành giả tu tập là phải biết như trong thanh tịnh đạo khi mà nói đến cái tuệ thuận thứ Nulo nó thì cái gì gọi là thuận thứ thuận thứ tức là thuận theo thuận theo cái pháp trước và thuận theo cái pháp sau những ví dụ cũng giống như là trong một cái à, pháp đình của vua để phân xử những cái vụ án thì cái việc quan giữ cái vai trò quan trọng để là phán đoán hay chúng ta dùng cái từ thông thường tức là cái vị thẩm phán quan tòa hay là vị thẩm phán cái vị thẩm phán đó một là họ sẽ thuận theo những ý kiến của các vị trong bộ thống trưởng đoàn thứ hai nữa là vị đó phải thuận theo luật pháp đã được ban hành hay là cái pháp truyền thống thí dụ vậy thì tuệ thượng, thuận thức ở đây đó thì các ngài chú giải các ngài nói rằng là thuận theo cái pháp trước tức là thuận theo những cái tuệ trước bắt đầu từ cái tuệ phân định danh sắc đến cái tuệ hiển duyên danh sắc tuệ tuệ hiển duyên danh sắc hay là ngữ sát tuệ rồi cái tuệ sinh diệt ngữ sát tuệ hay tuệ sinh diệt ở đây đó, tức là thấy cái sự vô thường của nó vô ngã thì nhiều tuệ minh sát nó khởi lên cái giai đoạn đầu đó minh sát đó là quán thấy danh sắc thì vô thường khổ não vô ngã cho nên cái tuệ thuận thứ là thuận theo cái cái tính cách quán vô thường khổ não vô ngã còn thuận theo cái pháp cái truyền thống tức là thuận thuận theo 37 bồ đề phần mới đưa đến chuyển tộc về đạo quả tuệ chuyển tộc tuệ về đạo quả đạo tuệ quả tuệ cái này thì đúng ờ, với một vị mà đi phát hành thì vị đó sẽ rõ biết hoặc là một vị học Phật pháp chu đáo thì vị đó sẽ rõ biết cái chỗ này còn bây giờ chỉ nhắc qua như vậy thôi vị cho thấy rằng là đối với ba mươi bảy bồ đề phần là tiêu biểu cho chánh pháp rất thống những người không có hiểu thông chánh pháp thì cái trí tuệ không có viên mãn được cái trí tuệ ở đây là cái tuệ minh sát với vipassana nhana và tuệ đạo tuệ quả rồi cái điều thứ ba được gọi là paripalawat pasadasa niềm tin dễ dao động quả thật vậy những người tu tập mà niềm tin không có dứt hướng có khi thì tin Phật tin Pháp tin Tăng tin tâm Bảo nhưng mà cũng có khi tin theo những cái triết lý ngoại đạo tin theo những điều mà nó đi trái ngược với pháp và luật của Đức Phật thì rõ ràng là chân lý chỉ có một nhưng mà đức phật ngài thuyết cái gì thì cái đó là chân lý vì ngài là bậc giác ngộ mà. còn ngoại giáo khi mà họ đưa lên những cái triết thì những cái triết thuyết đó thật ra thưa quý vị cái người mà khởi sự cái môn phái của ngoại giáo họ nói có đôi khi có những điều mà đức phật này cũng chấp nhận cũng chấp nhận nhưng dần già thì những người hộ sanh khi mà họ trình bày họ thêm thắt họ có sự thay đổi một chút cho nên nó sai lệch đi vì vậy khi mà đứng với một người mà nửa tin Đức Phật và nửa thì tin ngoại giáo thì cái đó gọi là cái lòng tin bất bất bất cơ chỉ paripala paripala quá là quá ở đây thôi đỡ trâu nổi cũng giống như là mèo lẫn trên mặt nước hay là để do mát mà nó nổi trên mặt nước nó trâu nổi gì hoặc là một chiếc xuồng mà nó đứt dây cột nó không có hay là một chiếc tàu mà nó không có neo đậu không có thả neo thì nó tôi bấp bên trên đường sông dạt ở bên đây tôi dạt bên đây tôi dạt bên kia thì em đau quá chuyện xa đá hay là sanh Pisana nó lại đồng nghĩa với chữ sắc tha là đức tin hay là cái lòng tịnh tính người tu tập mà đức tin dễ bị dao động ai nói cái gì cũng nghe không có phân biệt cái nào tránh cái nào tà thì rồi như vậy sẽ không có được phiêu mãn được trí tuệ ở ba điểm này những sự cần thiết trong cái bài kệ thứ nhất bài kệ số 38 là để người nói lên cái tư trạng trước đây của thì kheo Chittahatha sĩ dĩ mà sáu lần tu sáu lần xuất gia vừa tục tại vì vị đó không có viên thành trí tuệ cho nên chứng đầu quả được ở trong cái lần xuất gia đầu thì đâu có vừa tục mà sở dĩ cái trí tuệ không viên thành nó có ba nguyên nhân đó thì tất nhiên ở đây khi mà đức thế tôn là thuyết đó là người ám chỉ cho cái tâm trạng của tiền khôn ta thá trong những lường trước những lường hòa tục trở đi trở lại nhưng mà đối với người phật tử chúng ta tu tập thì chúng ta cũng nên nhận biết cái điểm này dầu cho người phật tử chúng ta không bỏ cái lý tưởng này hay là một vị xuất gia không rời bỏ đời sống không hành đến của tục nhưng mà cái trí tuệ tuệ đạo quả chúng ta không chứng đắc được không vi mãn tức là không chứng đắc á thì chúng ta phải học ở cái bài kệ này với body một là tâm không có an trú không có vững trú trong lý tưởng hai là mình không có học thông hiểu về giáo pháp 37 bộ địa phần và thứ ba là niềm tin dễ bị bất bênh dao động chúng ta nên thấy biết điều đó để chúng ta có thể tu tập như thế nào cho tâm được vững trú chúng ta phải nghiêm túc học hỏi như thế nào để cho chúng ta hiểu được chánh pháp và chúng ta phải thường thấy cái ân đức cao quý của đức phật của giáo pháp của tâm chúng chưa thánh tăng để cho mình tịnh của tính của mình nó không có bị bất bênh dao động cái đó là chúng tôi rút kinh nghiệm trong cái bài học ở trong cái bài kệ thứ hai đó là Đức Phật ngài mô tả về cái tâm trạng của tỷ kheo Chittahatha rồi đây đã chứng đầu quả a la hán thì đức phật này mô tả một cách vắn tắt anavasuta chitasa ananwa hata chitaso punya papa pahinasa nati jaragato bhajang thì ở cái bài kệ 39 này bài kệ thứ hai mà Đức Phật đã thuyết là mô tả về một vỉa lá ở trong cái phần lý giải của bài học thì chúng tôi dựa trong cái để trình bày ra thì cũng rõ nghĩa thưa một vị a la hán là vị mà cái tâm không có ái nhiễm không có mê luyến đúng với danh và lợi đối với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sắc lạ cái điều này thì chúng ta đã có niềm tin nơi vị a la hán chúng ta hiểu là như vậy chứ chúng ta đừng có cái tư tưởng suy nghĩ giống như là tùy theo cô Kalika à, suy nghĩ quấy cho ngài Sa Lợi Phất và ngài Một Liên cho rằng hai vị đó là còn cái sự ham muốn xấu xa rất là tai hại rất là nguy hiểm chúng tôi phải hiểu rằng đối với vị a la hán hoàn toàn không có cái sự dính mắc không có sự đắm nhiễm trong bất cứ trường hợp nào bất cứ cảnh nào nên nữa vị A La Hán là vị không có cái não hại chúng sinh bởi vì vị a la hán đã tuyệt trừ được sân hận ngay cả vào thủ học a la hàm đã diệt trừ cái sân hận đừng nói chi là vị a la hán còn như đối với vị a la hàm ở vị tư đà hàm và vị tu được quần thì cho dù rằng cái sân tâm cái sự phẫn nộ vẫn còn nhưng mà đối với cái vị tư đàn hàm thì cái sự phẫn nộ đó cái sân tâm đó nó chỉ thoát qua thôi bởi các ngài đã làm cho mùi lượt yếu đi đối với phiền đạo sân còn bậc hữu học mặc dù tâm sân của ngài cũng có nhưng mà có trong cái trạng thái giới hạn chứ không lấy cái tâm sân đó nó có thể chi phối và sai sử để tạo cái ác nghiệp về thân về khẩu về cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng đành hòa tắc chế ta số và tâm không nghĩ tàn hại thì chúng ta phải hiểu cái chỗ đó Vì là hắn dầu cho cái người đối lập dầu cho cái người thù quán quan cán với ngài rất tâm hãm hại ngài đi nữa thì ngài cũng không có cái thái độ chống trả không có cái thái độ xưng giận cái câu thứ ba của bài kệ à, chính đó Puyututa Vahinasa Bị la lán là bị từ bỏ mọi thiện ác có những người à, họ họ hiểu vị a la hán rồi từ bỏ điều ác thì cái đó dễ hiểu rồi là bởi vì ngài đã diệt trừ cái cái phiền não cho nên ngài đã từ bỏ cái điều ác nhưng mà khi nói vị a la hán từ bỏ luôn cả điều thiện thì tự thì họ rất là ngạc nhiên họ nghĩ rằng pháp thiện là cái pháp tốt đẹp và nếu vị a la hán này từ bỏ thì ngài sẽ có sở hành xấu sao không phải thương vị chúng ta hãy biết rằng là cái phát thiện là cái pháp đối lập với cái pháp bất thiện hay là cái pháp ác pháp thiện nó cũng giống như là những cái phương thuốc để trị những cái bệnh phiền não khi mình còn bệnh thì mình còn uống thuốc chứ khi hết bệnh thì uống thuốc chi cho nên ở đây vị a la hán ngài à, không thường một ừ, có điều thiện bởi vì cái ác pháp này đã tiêu trừ rồi cho nên việc nên làm đã làm xong tức là pháp thiện đã làm xong rồi khi mà chứng được đạo quả a la hán thì cái sự thấy nghe gửi đến đụng suy nghĩ của cái tâm động lực bởi vì a la hán là cái tâm phi giác chết tác là cái tâm tố hay là tâm duy tác chỉ còn cái không còn cái cái tâm tâm như chúng ta nghĩ cuối cùng là đức phật đã mô tả vị a la hán là vị có cái tâm tỉnh thức cái chữ chagarato được dịch là tỉnh thức nếu mà chúng ta nói nghĩa thông thường có nghĩa là chúng ta thức trăn trở chứ chúng ta không có ngủ hay là chúng ta đang ngủ chợt thức giấc thì cái chữ thức đó được gọi là jagarato nhưng ở đây ở trong chú giải giải thích là phai cháy chara chagara tham mi saman na gato saman na gato ở đây cái chữ này chúng ta thiếu thiếu một cái chữ nát trên n samana gato Thank you. samana là tồn chỗ này chúng ta phải để ý chữ samana là tô có nghĩa là có hay là thành tựu hội đủ một vị mà hội đủ năm pháp tỉnh thức tức là ấy lực lý lực niệm lực định lực là tuệ tuệ lực cái này theo trung chú giải giải thích giải thích cái chữ gọi là một tỉnh thức lên bệnh nhưng nếu chúng ta nói thông thường thì cái chưa cha chagarato một vị tỳ kheo mà tỉnh thức có nghĩa là vị nhà ít cứ ngủ cân thù thì vị đó hạnh thiền và đi kinh hành Đến ở giữa vị đó mới nằm nghỉ và canh cuối vị thức dậy để hành thiền và đi kinh hành trong cái trạng thái tỉnh táo không có giải dự không có buồn ngủ như vậy cũng gọi là tỉnh thức như cái câu mà nói rằng là đi kha cha rato cha garato rati đêm dài cho kẻ thức thì ở đây chúng ta biết rằng là cái người mà nghĩ cũ họ có thức trầm trọng thì họ sẽ thấy đêm dài thì chỉ thức đó là xài duy cha garato nó có nhiều nghĩa lắm thưa quý vị nhưng ở đây chữ cha garato tức là chỉ cho cái vị mà hội đủ năm cái pháp tỉnh thức tức là thành tựu về vũ lực của quyền tính vấn đề minh tuệ Nói trong bài kể thứ hai cũng có ba cái chi pháp một vị a la hán một vị mà đã thành tựu quả vị a la hán thì vị đó tâm không có mê biến bất cứ một cái gì tương trương của vị đó không có sân giận nóng nảy không có thù hận quan trá vị a la hán là việc nên làm đã làm xong không còn cái gì phải làm nữa cho nên những cái pháp ác thì để đoạn trừ và những cái pháp thiện thì đã làm xong hoàn tất cho nên các ngài à, không cần phải làm nữa là gọi là từ thiện ác tỉnh không sợ hãi cái chuyện sợ hãi ở đây đó. À. thì uh, chúng ta phải hiểu rốt ráo câu cái nghĩa cái cái không cái không có sự sợ hãi đối với vị a la hán tức là không có sự sợ hãi về cái sự công phá của phiền não luật sư văn nó có nhiều nghĩa như đức phật nói có năm cái khai văn của kẻ phạm phu tức là nỗi sợ hãi của kẻ phạm phu thứ nhất là à, chiều quá phải gian tức là sợ hãi trong cái việc nuôi mạng mình sống trong cuộc đời này là mình phải đi tìm lo bận rộn đi tìm cái ăn tìm cái mặc và khi một người mà có duyên có phước thì cái sự đi tiền cầu tiền bạc tài sản không khó nhưng mà đối với một số người nghèo khổ thì cái nỗi sợ hãi của họ là đi tìm ra được cái đồng tiền để mà nuôi sống bản thân đó là cái nỗi ám ảnh cái sợ hãi thứ hai đó Asilopat phải dần tức là cái trí thị phi ở đời cũng như cái nỗi sợ hãi người làm tốt người ta cũng khen mà cũng chê làm xấu thì người ta chê là phải rồi mà có lúc người ta cũng khen có những người họ khen cho nên cái tiếng thị phi ở đời khen chê mình không có nói trước được không có lường được cho nên trong cuộc sống này lúc nào cũng nơm nớp lo sợ về cái sự khen chê của cuộc đời đúng là một nỗi âm ảnh cái thứ ba gọi là nó xa ra chắc phải dần trong cái cuộc sống này có người ta có nỗi sợ hãi khác là mình phải ứng xử phải đối phó phải duy trì cái mà cái uh, những cái thành viên trong gia đình hay là những cái thành viên trong một cái hội chúng nào mà mình cai quản mệt mỏi lắm thưa vị một cái nỗi sợ hãi và sự sợ hãi đây nó cũng có nghĩa là cái sự phiền phức đức phật thì ngài không có sợ hãi và cả la hán ngài không có sự sợ hãi đối với chúng như mà cái chuyện mà hai nhóm thì khưu khô xâm bí mà có sự bất hòa chia rẽ đức phật ngài cử tôn giả anada đi đến các vị tỳ kheo trong thành Kosubi để khuyên nhắc các vị đó phải sống hòa thuận với nhau nhưng mà có vị đức cãi không có nghe rồi đức phật này cũng đích thân đi đến mà ngài nói thì các vị đó cũng không thèm nghe cho nên đức phật ngài à, cũng thấy phiền toán phiền phức ngài mới bỏ đi vô rừng paris lejaka ở đó có hai cái con vật chúa tức là thị chúa nó cũng chán bầy đà nó mệt mỏi với bầy đà vô chúa cũng mệt mỏi với bầy đà cho nên nó bỏ đi và đức phật là một vị đạo sư ngài cũng mệt mỏi với, với cái hội chúng đệ tử của ngài thì nó cũng là một một cái phái giá một cái nỗi sợ hãi rồi à, cái sự chết cũng là một nỗi sợ hãi ám ảnh chúng sanh nhắc lại những cái chi pháp này để cho chúng ta thấy cái chuyện phá văn là bất cứ trường hợp nào nó cũng thành cái nỗi sợ hãi ám ảnh thì đều gọi là phá văn cả nhưng ở đây trong bài kệ đó, thì chú giải có giải thích cái độ sợ hãi đi là sợ hãi sanh tử luân hồi còn vì a lá thì ngài không có sợ cái đó bởi vì ngài đã diệt trừ phiền não chính cái kia đề so tá phiền não lưng đó nó sẽ tạo ra cái nghiệp lưng gọi là không có tám tức là có người có trời nó làm cho chúng sanh bị mê đắm cái phiền não đó đó nó tạo ra cái nghiệp nghiệp hành hay là nghiệp hữu sự nghiệp luân hồi đó mới tạo ra cái quả luân hồi cho nên ờ, đối với người tu tập của chúng ta mà biết Phật pháp thì chúng ta sẽ thấy cái công đức mà tu hành mình tạo ra nhiều nhưng mà thật sự thì chứ tôi không có cái gì đảm bảo cho cái sự tái sanh của chúng ta sau khi sau khi chết sau khi bệnh chung cho nên lúc nào chúng ta cũng có sự sợ hãi cũng có sự hốt hoảng đứng chuyện a la hán thì cái chuyện đó ngài không có ngài không có sợ hãi bởi vì ngài biết rõ sanh đã tận phạm hạnh đã thành việc rơi lần đã làm gánh nặng đã đặt xuống sau đời sống này không còn đời sống khác là cũng có người họ hỏi tôn giả sẽ lực phất tại sao các ngài biết để được giải thoát sao đời sống này không còn đời sống khác nữa dù sát ngài các ngài không có tự sát vi sinh để chết đi để hữu duy với bàn chi rồi phải gặp thiện thức thì ngài sai lợi phất ngài mới nói rằng một vị giải thoát một vị a la hán thì các ngài vẫn biết được điều đó nhưng mà vì à, các ngài không muốn làm cho trái cây chưa chín mà phải rụng nghĩa là lúc nào hợp duyên hợp thời thì các thành viên tịnh đến bàn thôi cho nên các vị a la hán các ngày không có sợ sợ hãi cái sự lương hồi hay không có sợ hãi cái sự chi phối của năm thủ quẩn của ngũ quẩn cho nên ở đây trong hai bài kệ thì chúng ta học cái bài kệ thứ nhất bài kệ thứ hai chúng ta biết như vậy là được rồi ở trong cái bài kệ thứ nhất thì mặc dù chúng ta chưa phải đạt đến cái mức độ rốt ráo nhưng mà chúng ta có thể lấy những cái pháp đó như là chúng ta lấy những cái pháp đó để tu tập như là trong đời sống này chúng ta phải luôn luôn có cái tâm vững trú chúng ta phải có lý tưởng lập trường kiên cố không có sự thay đổi hoài hoài hoài hoài cái thứ hai nữa là chúng ta đi vào công giáo pháp thì chúng ta phải thông suốt phải thông hiểu về chánh pháp và thứ ba nữa là chúng ta giữ vững cái niềm tin không có bị dao động nếu mà chúng ta làm như vậy đó thì cái trí tuệ à, tu tập của chúng ta nó sẽ phát triển tốt dầu cho chưa chứng quả la hán đi nữa thì cái tâm tu tập cái tâm vững trú hiểu thông được Phật pháp nó cũng có lợi cho chúng ta thì hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị qua hai bài kệ Pháp Cú tám 38 chín cùng một duy sự mà Đức Thế Tôn đã thuyết trong trường hợp thì theo ta tháp những lần trước thì cứ xuất gia xuất gia thì quần tục quần tục được, xuất gia lại làm như vậy hết 6 lần rồi các vị thì kheo khác đến lần thứ bảy các vị đâu có biết là trên đường đi thì nam tử chúng ta khác đã hướng tâm đến tuệ quá minh sắc và đắc được đầu ở tu được quần cho nên khi mà vị đó đi vào chùa mỗi lời xin xuất gia thì khi tôi không có muốn chấp nhận cho một người xuất gia mà cứ phải răng vào hết mấy người này thì chúng ta cứ nương theo cái bài kệ thứ nhất mà chúng ta học còn bài kệ thứ hai chúng ta học thuộc học để nhớ để thuộc lòng vậy thôi nhưng mà chúng ta cũng không có đạt được cái gì khi chúng ta chưa phải là vị a la hán bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây phần thời gian còn lại xin tỉnh hòa thượng giáo đạo chia sẻ thêm về bài học này và thượng tọa pháp tân quan hỷ thảo luận nam mô bích thầy xa thú cái chuyện ờ, họ thượng Tự siêu với pháp thời vừa rồi bạch hòa thượng Tự siêu trước khi chính ờ, hòa thượng đi nghỉ đó hòa thượng quan hệ giải thích thêm là tại sao một người mà ở trong kiếp chót có cái duyên lành để chứng đắc đạo quả là hán mà với tứ tuệ phân tích à, tức là ba la mật đã chín mùi rồi mà lại tâm vị dao động à, tu rồi hoàn tục tu rồi hoàn tục như vậy thì uh, ở, ở trong cái nhìn nào đó nói về cái căn duyên nói về cái túc duyên nói về cái phước báo báo ba la mật á thì chúng ta nên hiểu như thế nào xin kính thính và thượng quan hãy giải thích về điểm này sau đó thỉnh sư huynh đề nghị kính thưa kính thưa quý vị có gây phát triển đều là do cái thương cận lý duyên cái gì mà đã quân tập nó thành cái cái thói quen ở trong quá khứ bây giờ nó là như vậy hoặc là cái gì thời nghiệp duyên giữa cái gì thời nghiệp duyên và cái tự cận y duyên nó có cái sự ừ, gần gũi với nhau có thể cái này pháp này là, là những duyên ứng hợp với pháp kia những cái như đức vị vị luật sư của chúng ta ngài là vị bồ tát chánh đẳng chánh giác ngài vị chánh đẳng chánh giác ngài đầy đủ ba la mật đấy chứ nhưng mà cái lúc ban đầu khi mà đi xuất gia Từ bỏ hoàn thành đi xuất gia Rồi là phải khổ hạnh đến 6 năm sau đó ngài phát hiện ra cái con đường trung đạo và ngài thực hành theo con đường trung đạo đó và chứng chánh định chánh giác chứng quả phật chánh đẳng gia thì sáu năm khổ hạnh đó là do đâu là do vì ở trong thời đức phật cách Kaspar khi mà bồ tát là chàng thanh niên và lâm môn cho chiếc ba lá bản thân của người làm gốm Khatikara khi người làm gốm Khatikara thì thiện nam đã chứng quả làm trong giáo pháp của Đức Phật Kaspar và trong một lần đi tắm rồi à, Khatikara mới rủ bạn của mình đi đến nghe đức phật thuyết pháp đưa đi đến nghe đức thế tôn thuyết pháp thì cái chàng thanh niên cho tiếp ba lá mới nói chị, thôi đi đến sa môn đầu trọc đó để làm cái gì có cái ý kinh tị như vậy ba lần rủ mà không đi cuối cùng thì Khetikara đã nước tóc kéo đi nắm đầu tóc kéo đi khi vị đó mới vừa xuống sông tắm xong lên còn xả tóc dài lúc bây giờ chu tiếp ba lá nghĩ cái chuyện lạ bạn của mình là ở cái giai cấp thấp mà lại dám nắm đầu ta để kéo đi như vậy là có vấn đề gia pháp này phải như thế nào mới được cho nên bạn ta không có sợ bị rầy phạt và nắm tóc nắm đầu tóc kéo đi mới chịu đến nghe đức phật thuyết pháp và sau khi đức phật thuyết pháp thì anh chàng ta phát tâm sinh xuất gia nó gây đó chúng ta thấy rõ là ngay như đức bồ tát trên đẳng giác mà ngài cũng còn bị khi ngài gọi là vì bồ tát ngài vẫn chi phối bởi cái thường cận y duyên hay là cái vị thời nghiệp duyên của cái chuyện quá khứ cho nên ngài phải chịu khổ hạnh 6 năm thay vì tục lệ của chư phật thì chỉ khổ hạnh trong một, một tuần lễ hoặc là trong một tháng tối đa là một tháng thôi để rút kinh nghiệm bản thân sau này ngày có giác ngộ ngày mới cảm quá ngoại đạo được ở đây chúng gì cái trường hợp mà một vĩnh căn cái chót sẽ chứng quả mà còn cái tâm không vững trú phải quần tục trở đi trở lại nhiều lần như thế thì cái chuyện đó chúng ta thấy rất là thường, không thường và ở đây nghĩa là một vị Bồ Tát trong quá khứ đã hành ba la mật viên mãn rồi hiện tại bắt đầu từ khi sinh ra là đã đã hoàn hoàn hảo không thưa gì. bởi vì cái phước ba la mật đó parami hay là paramita cái pháp ba la mật đó nó chỉ thành tựu khi mà đúng thời đúng dịp nó phải có cái điều kiện trợ duyên như là ngay trong lúc đó à, cái tâm vững trú hiểu thông chánh pháp mình tự trí không do nợ thì lúc đó tuệ ba la mật lúc đó phước gọi là mật nó hỗ trợ mới chứng đắc được đạo quả còn khi mà có những cái sự kiện khác phiền não trước là phiền não nó phát sinh đó thì cái mãnh lực của phiền não nó chi phối mãnh lực của phiền não chi phối cho nên ở đây trả lời cái câu hỏi này tại sao người trong kiếp sau cùng các chứng đầu quả la hán lại thối chuyển bờ tục nhiều lần và có những cái việc khác khác nữa mà chúng ta đã học qua đó một người phía chót về chứng a la hán nhưng mà khi vừa gặp được đức phật là một vị bà la môn họ vẫn mắng nhiếc chửi rủa đức phật có thân sân giận với đức phật như thường rồi sau đó ngài thuyết pháp là cảm cảm cảm quá họ đó thì lúc đó họ mới nhận ra mới giác ngộ thì ở đây đó nói tóm lại là chúng ta có hai điều một là do cái thường cận cái duyên ở quá khứ hay là cái nghiệp dị thời thường cận y duyên chúng ta gọi là nghiệp dị thời thường cận y duyên gom chung lại nó chi phối cái đời sống hiện tại cái thứ hai nữa là vì còn là phạm phu cho nên lúc đó phiền não nó phát khởi và nó chi phối chỉ vậy thôi nhưng mà trong những cái trường hợp này đấy thôi là chúng tôi chưa nói đến cái việc mà ba la mật của ông hạ thinh văn thì rất có thể là bị mất đi nếu như không kịp thời đức phật thì không kịp thời ngày đến vua xà thế có duyên lành có thể chứng quả là hán sau khi nghe đức phật giảng thuyết kinh sa môn quả sa môn nhật phá lá nhưng mà vì trước đây đó, do thân cận của loại ác rồi đi qua đất tá mà phạm cái tội giết cha là vua bình sư vương để mà xóa ngôi phạm tội giết cha cho nên mặc dù được nghe đức phật thuyết về kinh sa môn quả sa môn nhật phá lá rất là quan hỷ nhưng mà qua sở thế vẫn còn là phàm phu không có chứng đắc được như vậy thì à, chúng tôi mới thấy rằng là nghiệp quá khứ là là một nghiệp quá khứ chi phối cái thường cái duyên chi phối và hai là do cái phiền não Ờ, chi phối chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 1 một hòa thượng giới đẳng vừa nêu nam mô với thầy sao thú kính thưa ờ, hòa thượng tuệ siêu ờ, bạch thưa tổ hấp tân từ đó có ở trước máy không nếu thì tổ từng à, đang ở trước máy xin thì tổ quan hỷ à, trả lời cho cô à, thảo luận tiếp theo xin thỉnh sư huynh đi nghỉ dạ. thì tổ học ở trong đời sống của chúng ta đã có rất nhiều trường hợp một người tu tập nản lòng à, một người tu tập nản lòng à, muốn hoàn tục nếu mà có những vị mà xuất gia mà mà muốn nản lòng hoàn tục thì Ờ, trong trường hợp mà thượng tọa pháp tân đó là một người uh, đệ uh, thượng tọa pháp tân uh, nghĩ rằng có nên khuyên không có nên ngăn cản hay không hay là nên để tùy duyên xin uh, và nếu mình khuyên mình khuyên thế nào xin kính thỉnh thượng tọa pháp tân Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô sanh Khai Giá. Ờ, con thành kính đảnh lễ ờ, ơn đức tam bảo đức phật giáo pháp và tăng chúng kính đảnh lễ hòa thượng tuệ siêu hòa thượng giác đẳng thượng tọa quyền tọa minh hạnh được tự trì được được tự đức cùng chư tăng kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ cái điều này thì ờ, chúng ta biết rằng à, cái đời sống tu hành thì không phải nói rằng có cái duyên cái duyên của đời trước nó nó kết nối cho cái đời này và ngay cả cái đời này thì chúng ta cũng phải tạo một cái duyên để gắn kết một cách chặt chẽ hơn cho đời sống sau à, xuất gia đó đi tu để xuất gia đó là một cái con đường thoát tục tức là mình tránh đi những cái sự ràng buộc của phiền não hay là mình ờ, sợ luân hồi mình ngán ngẩm luân hồi rồi mình sợ cái điều này điều nọ để rồi mình tìm một cái con đường giải thoát cho mình nhưng mà chính vì mình ờ, muốn tìm cái con đường giải thoát đấy thì ờ, nó có những cái sự trở ngại của nó có những sự chướng ngại ở trong cuộc đời này cho nên là ờ, có nhiều khi chúng ta thấy rằng ờ, là tu đi xuất gia thấy như vậy rồi vô trong chùa rồi tu hành lo trao tâm sửa tánh thực hành làm những cái công việc như là một cái người tu sĩ của một cái người tu sĩ tức là những cái công việc gì cần thiết của một người tu sĩ cái phận sự của người tu sĩ là mình làm mình thấy ờ, nghe qua thì ờ, nói rằng nó dễ nhưng mà cũng thực thật sự thật là nó cũng không phải là dễ mà chúng ta nói rằng nó khó hoàn toàn để rồi không ai làm được thì nó cũng không phải yeah. cho nên đó là mình biết rằng là có những người tu một thời gian chán nản muốn hoàn tục ừ. rồi à, khi mà có cái ý nghĩ hoàn tục thì à, nhiều khi không có giữ được cái đời sống tu hành của mình tức là có những việc làm có những cái hành vi nó sai trái đi à, nó sai trái đi thế rằng để rồi hoàn tục nhưng mà nếu mà chúng tôi nghĩ đó là nếu mà những người bạn đồng môn mà à, mình chứng kiến những cái người mà người ta muốn hoàn tục đó thì à, theo chúng tôi nghĩ rằng à, sự thật ra đó thì ở trong luật tạng thì ví dụ như một cái người học trò mà hoàn tục thì người thầy cũng có một cái cái sự khuyên khuyên nhắc sách tấn đôi ba lần như vậy ừ, đôi ba lần như vậy nếu mà người học trò mà không có cái người đó họ có ý muốn mà muốn hoàn tục thì mình cũng đành chấp nhận thôi nhưng mà khi mà một người khi mà mình nói rằng một cái người đồng sông với nhau là những người huynh đệ mà tu chung với mình mà muốn hoàn tục thì theo bản thân của chúng tôi nghĩ rằng à, mình cũng có một cái lời khuyên yeah. Dạ. Ờ, khi mà họ hoàn tục thì họ sẽ có những cái lý do của họ ừ. những, như lý do như thế này những lý do như thế nọ nhưng mà để rồi từ chính vì những cái lý do đó ờ, có thể là có những lý, lý do chính đáng nhưng mà cũng không có cái lý do nào chính đáng nhưng mà rồi là người ta cũng muốn hoàn tục mà thôi tại vì người ta thấy là trong cái đời sống tu hành này đó ừ, không làm cho người ta an vui không làm cho người ta mát mẻ à, trong khi một cái nội tâm mà đầy những cái sự mà ừ, móng vọng những cái sự mà dướng mắt đấy thì à, làm sao mà để yên tâm để mà tu được cho nên à, theo bản thân của chúng tôi chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình chứng kiến những cái cảnh đó à, thì có lẽ là mình cũng phải có những cái lời khuyên lời khuyên đó thì tôi nghĩ rằng ở đây chúng tôi nghĩ rằng là là mình nói rằng nên suy nghĩ cho kỹ tại vì à, mình xuất gia đó sự thật ra đó thì à, đối với một số quốc gia thí dụ như ở Thái ở Lào Campuchia đó thì cái người mà đi xuất gia thì cũng nhiều rồi hoàng tục thì cũng không phải là ít à, cho nên là cái chuyện hoàng tục đó, à, nó là chuyện bình thường bình thường à, bởi vì à, theo cái phong tục của họ à, cho nên là họ phải đi tu họ phải xuất gia để họ học đạo rồi họ tu tập cho họ rồi họ trả ơn cho cho đàn na tính thí hoặc là họ báo hiếu cho cha mẹ cái suy nghĩ đó là cũng là gắn vô trong cái ừ, cái mọi người cái những cái người uh, uh, thanh niên ở các cái quốc gia này nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta biết rằng khi mà xuất gia mà hoàn tục nếu mà mình không có nghĩ kỹ hoàn tục thì ờ, nhiều khi nó có cái sự khoảng cách nó có sự khoảng cách khoảng cách đó là coi như là ờ, do gì mặc cảm rồi do gì cái này cái nọ ờ, nó nhiều thứ lắm rồi ở trong cái cái định kiến của của của, của người Việt Nam mình là tại sao đi tu rồi giờ hoàn tục rồi là nó có một cái định kiến rất là nặng ờ, nghĩ như là ừ, đã không đi tu thôi đã không xuất gia thôi xuất sâu lỗi hoàn tục hoàn tục vậy thôi đi xuất gia làm chi vậy nhưng mà cuộc tu này thì Phật đâu có bắt buộc đâu yeah. hả có duyên ờ, có đầy đủ cái nghị lực có đầy đủ cái sự tinh tấn trong thiện pháp thì mình mình mình xuất gia mình tu nhưng mà đến khi mà mình không có còn đủ những cái nghị lực nữa không đủ, đủ cái sự vượt qua nữa thì mình đành bỏ cái cuộc tu này thì Phật cũng không có cấm nhưng mà rồi đó thì ờ, cái định kiến của người Việt Nam đó, ờ, khi mà người ta nghĩ rằng đi tu là một cái gì đó xuất gia là một cái gì đó thoát tục nhưng mà chúng ta biết rằng là phiền não thì nó dày đặc mà từ vô lượng kiếp đã quân tập rồi bây giờ mình tu tập là mình cởi bỏ nó ra mình cởi bỏ nó những cái sự ràng buộc của phiền não ra để rồi mình mới có thể ờ, tu tập rồi mình mới có thể thanh thoát nhẹ nhàng rồi mình mới có thể giải thoát được ờ, thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng ờ, khi mà mình khuyên một cái người mà sắp hoàn tục đó là nên nghĩ về quán suy xét về vô thường các gì sự khổ trong cuộc đời này bản thân mỗi người có một cái nhìn nhận khác nhau cái suy xét khác nhau nhưng mà cái để mà dễ cảm nhận nhất thì cuộc đời này ờ, mình ờ, sự thật ra thế mình đến với cuộc đời này để rồi mình ra đi với cuộc đời này đó thì không có được cái gì hết á ờ, chỉ mang theo cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp mà thôi hay là nói trong nôm na là phước và tội Ờ, cho nên khi mà mình quán về vô thường suy xét về vô thường quán về sự khổ chính bản thân của mình để rồi ờ, có thể rằng một phần nào đó giúp cho họ có cái người mà muốn hoàn tục đó có cái sự suy nghĩ suy nghĩ lại nhiều khi mình ờ, mình mình thấy cái chặng đường tu tập của mình đã qua một thời gian như vậy nhưng giờ tự nhiên mình bỏ cái cuộc tu của mình nó rất là ổn nó rất là ổn nếu một người có những cái sự suy xét gì đó thì à, họ có thể chấp nhận được với cái đời sống tu nữa thì à, trong cái lời khuyên đó, thì mong rằng họ suy xét lại cho kỹ quán xét về vô thường quán về sự khổ rồi công ơn của của của tam bảo rồi công ơn của thầy tổ cái điều mà mong muốn của cái điều mà mong muốn của những người đàn tính những người hộ độ mình uh, mong cho mình được tu tập giờ là mình tu tập không được ừ, thì đó là một cái sự uổng hoài công uổng uổng cho cái công của mình lắm nhưng mà quý vị biết rằng nó đâu phải là dễ dàng như vậy ừ, khi mà họ muốn hoàn tục cho nên là mình khuyên là khuyên nhưng mà có khi đó thì họ cũng muốn hoàn tục mà có khi thì họ nghĩ lại ừ, nhưng mà làm sao để rồi ờ, trong lòng của họ đó, để bỏ đi những cái suy nghĩ muốn hoàn thục và bây giờ họ hướng về với cái thiện pháp thì họ mới có thể rằng tinh tấn trong cái đời sống tu hành trong khi cái tư tưởng không thông người ta nói một cái câu là tư tưởng không thông thì à, giác bi đông cũng không nổ. tức là một cái bình nước có hai hai lít nước thôi mà giác cũng không nổ. thì ở đây đó là khi mà ý của họ mà Ờ, tâm của họ mà không có muốn tu hành này, thì mình dù mình có nói gì đi nữa thì cũng khó nhưng mà biết đâu trong cái lời khuyên của mình à, cân nhắc kỹ lưỡng như vậy đó thì họ chực nghĩ ra đó thì họ à, kéo nắm kéo lại với cái đời sống tu hành đó, thì họ biết đâu họ tu hành được nữa họ hướng về cái thiện pháp rồi họ có sự tinh tấn hơn nhưng mà cái lời khuyên thì cần phải có theo chúng con nghĩ là cần phải có là vì sao mình biết rằng à, cái cuộc tu thì nó rất là dài dẳng nhiều cái công phu rồi trải qua từng cái thời gian khác nhau và à, làm sao mà mình à, tu mà thấy được có được cái sự tinh tấn trong thiện pháp một ngày một chút thì nó đỡ hơn nhưng mà mình tu một thời gian rồi mình bị chểnh mãn rồi mình bị sa sút và cái đời sống tu hành của mình thì rõ ràng là cái sự cái sự tác hại cho cái đời cái việc mà mình mình mình thiện pháp mình không tăng trưởng thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ à, với cái câu hỏi của hòa thượng vừa nêu con kính thỉnh hòa thượng trở lại nam mô bút thầy vậy xa thú kính trường à, thi tổ pháp tân à, thị tổ pháp tân thi tổ khoan hỷ chia sẻ thêm điều này ở trong cuộc sống đó là đối với một người tu tập mặc dù chưa đắc đạo chứng quả nhưng mà ở trong đời sống tu hành á cái gì là cái tác động cái gì là cái động lực mà tương đối là tốt nhất để người đó có thể uh, tiếp tục con đường tu tập tinh tiến trong đường tu tập mặc dù mình là phàm mặc dù gặp bao nhiêu trở ngại nhưng bằng kinh nghiệm thì đó cái gì làm cho chúng ta phấn khởi làm cho chúng ta um, có nhiều cái động lực để đi tới xin uh, kính thỉnh thưa đạo Dạ, Nam Mô Bút Khai Giá, con uh, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trong rừng. Con nghĩ rằng uh, mỗi người có một cái suy nghĩ để trở thành cái động lực mình tu hành á, thì mỗi người có một cái cái suy nghĩ khác nhau à, riêng bản thân con con nghĩ rằng là nghĩ đến cái đời sống luân hồi đó cuộc sống vô thường đó bởi vì cái này nó không phải là cái lý thuyết à, mặc dù mình học ở trong kinh à, trong giáo điển Phật dạy vậy vô thường khổ là như vậy đời sống luân hồi là như vậy đó là những những lời dạy mà chúng ta học ở trong kinh điển học ở trong kinh điển trong lời dạy của Phật nhưng mà mà để mình mình chiêm nghiệm lại cuộc đời đó thì uh, riêng bản thân con con nghĩ rằng uh, mình phải phải sợ luân hồi mặc dù là người phàm phu đó nhưng mà mình ngại sợ về luân hồi đọc trong kinh mình mới thấy rằng cái sự luân hồi nó nó, nó thật là là ngán ngẩm nó thật là ngán ngẩm cho nên nếu mà mình nói rằng đương không cái mình mình mình, mình nói mình sợ luân hồi sợ ở mức độ nào đó thì cái chuyện đó tùy theo mỗi người nhưng mà trong đó nó có cái yếu tố con nghĩ rằng bản thân con con nghĩ rằng à, mình phải sợ đến luân hồi sợ luân hồi vì mình nghĩ luân hồi đó thì à, nó rất là dài rồi à, chúng ta nghĩ rằng đời sống nó không phải chỉ một đời một kiếp nào có luân hồi cho nên là chúng ta có sự tái hiện trong đời sống mà cái gì làm cho chúng ta luân hồi cái gì làm cho chúng ta luân hồi thì hiểu đó đó là do cái cái phiền não thôi những cái tập khí phiền não ở trong đời sống bởi tha mái bởi vô minh bởi chấp thủ đó những cái đó nó làm cho chúng ta phải phải đeo đeo nắm rồi chúng ta phải níu kéo rồi chúng ta phải uh, dính mắt ở trong cái đời sống luân hồi Ừ, cứ tái hiện ở đời sống kiếp này kiếp kia có khi may mắn được sanh trời người còn nếu có khi thì cũng không may mắn lắm thì sanh dòng cổ thú thì chắc điều đó nó cũng phải khó trong đời sống luân hồi là vậy cho nên á, mình học theo cái cái điều mà Đức Phật dạy cái điều mà Đức Phật dạy Đức Phật dạy là mình phải thấy được cái đời sống luân hồi mình phải ngán mình phải sợ với cái đời sống luân hồi cho nên á, đến lúc nào đó thì mình thấy rằng là cái kiếp nhân sinh của mình nó nó quả thật là nó không có dài nó không có dài nó không có kịp để làm những cái việc gì cần thiết nữa ừ, không kịp để làm nữa. Ừ, thì lúc đó mình mới thấy là mình muộn màng à, mến đó mới lúc đó mình mới thấy là vội vã cấp tốc để mà mình làm nhưng mà nhiều khi mình làm còn chưa kịp làm còn chưa kịp những điều đó cho nên ở đây đó theo con nghĩ đó là mỗi người có cái suy nghĩ khác nhau nhưng mà bản thân đó con nghĩ rằng thứ nhất là mình phải sợ luân hồi cái điều thứ hai đó là ở đây đó là mình nghĩ rằng đối với Đức Phật để mà ngài cầu đạo đó cầu đạo giải thoát đó là bao nhiêu kiếp rồi để cuối cùng ngài giác ngộ thành Phật đó rồi ngày ngày ngày ngày giảng dạy giáo pháp và lưu truyền tới ngày hôm nay cái ân đức nó, nó lớn đó dạ. cái ân đức đối với phật ân đức đối với lời dạy của phật và ân đức đối với các cái bậc thanh tịnh như bậc thánh đó, thì mình nghĩ những cái ân đức nó lớn đó tại vì ở đây đó giống như trong kinh nói rằng mình lâu lắm mình mới gặp được phật khó gặp được phật lắm nhiều khi mình cũng không gặp được chánh pháp rồi khó khi mình gặp được chánh pháp à, những cái điều mà mình khó gặp như vậy đó mà mình giờ mình gặp được thì đó là cái điều mà mình đáng mừng đáng mừng thì bây giờ á cái điều thứ nhất là mình phải sợ đến luân hồi cái thứ hai là mình nghĩ đến cái ân đức của tam bảo ân đức của tam bảo nó cao dày ngày hôm nay mình được cái đời sống tu hành thì mình nghĩ rằng mình càng quý trọng đến với ân đức phật bảo càng quý trọng đức phật càng quý trọng giáo pháp đức phật rồi mình càng quý trọng đến các bậc thanh tịnh giải thoát đó thì mình phải nói rằng đáng trân trọng cho cái việc mà mình cần thực hành cái lời dạy của đức phật và mình thoát muốn thoát khổ thoát luân hồi thì chỉ có một cái là mình tu hành thôi nè. còn nếu như mà đời sống của mình mà nó nó còn mình còn dương vấn cái gì đó thì ở đó nó còn còn ràng buộc mình bất cứ mình dương vấn cái gì thì cái đó nó ràng buộc mình à, cái dù đó việc việc đó dù là lớn hay là nhỏ hay là như thế nào trực tiếp hay là gián tiếp nếu mà mình còn dương vấn cái gì thì cái đó nó trói buộc mình cho nên ở đây nên mình hiểu được là à, đức phật ngài nói mình muốn thoát khổ thì mình chỉ có vượt ra khỏi cái khổ mà ở đây cái động lực để cho mình mình mình có cái sự tinh tấn thì mình thấy là cuộc sống này nó mong manh nó vô thường và luân hồi là khổ à, thấy được cái ân đức tưởng niệm đến cái ân đức của tam bảo đó là để lại cho mình một cái kho tàng pháp bảo để mà mình hiểu mình hành rồi mình mình mình mình mình tu tập đó thì đó là một cái điều mà mình đáng trân trọng đáng quý cho nên ở đây con nghĩ rằng mỗi người có một cái sự suy nghĩ khác nhau nhưng mà bản thân con con nghĩ rằng sợ đến luân hồi nghĩ đến vô thường khổ ở trong cuộc sống này rồi nghĩ đến cái ân đức của Phật ân đức của Tam Bảo mà mình cố công để mà mình mình mình thực hành một việc làm thiện nào của mình ờ, để mong rằng giới là cái sự bồi bổ công đức cho mình tu tập một việc làm nào đó giống như là cái sự mang đến cái cái lợi lạc cho cho những người chung quanh của mình thì nghĩ như đó là một công đức để mà mình làm để tạo trữ công đức cho mình tu tập thôi à, à, như vậy là cái suy nghĩ của mỗi người à, bản thân con thì con nghĩ như vậy rồi đó là cái động lực để giúp cho mình dù là nó có trở ngại như thế nào thì mình cũng cố gắng để vượt qua à, cố gắng để vượt qua để giữ trọn cho cái đời sống tu hành của mình là như vậy con sẽ có cái ý để chia sẻ qua câu hỏi mà hòa thượng vừa nêu kính thỉnh hòa thượng trả lời. xa thú kính chừng uh, thư toàn pháp tình với những câu thảo luận vừa rồi à, thư toàn pháp tình à, đã cho chúng ta một số cái nhìn về uh, phương diện uh, tinh thần cũng như trước đó là bài giảng của hòa thượng thời Sư. uh, thưa quý vị uh, về điều này tất cả chúng ta nên có một cái hiểu có cái nhìn uh, là một cái cái thách thức đối với tất cả chúng ta trong đời sống tu hành đó, đó, ờ, đó là những cái trở ngại về uh, ờ, cuộc sống tinh thần Vâng, ờ, nói theo Phật Pháp, ờ, đặc biệt là với sự hướng dẫn cụ thể của các vị thiền sư đó, là khi mà chúng ta tu tập, gặp những cái ờ, cảnh khó, gặp những cái chướng ngại, thì việc đầu tiên đó là đừng lấy đó thành vấn đề quá lớn. Chúng ta phải hiểu một điều rằng nó vốn là được nó là một việc rất là tự nhiên rất đương nhiên trong đời sống này tại sao chúng ta gọi đó là đương nhiên à, quý phật tử cứ nghĩ rằng khi mà mình đi học khi mình làm việc gì đó thì có những giai đoạn nó vốn hầu hết ai phải đi qua yeah, dạ, cái sự đi qua này đó nó là một điều uh, chúng ta có thể nói rằng rất rất là là, là tự nhiên của kiếp kiếp sống con người thì thưa quý vị ờ, mỗi chúng ta sinh ra đời dù là chúng sinh nào đi nữa thì chúng ta luôn luôn có những cái tập tánh hay là có những thói quen từ nhiều đời nhiều kiếp những thói quen này đạo Phật gọi là tập khí hay là thường cận y duyên thường cận y duyên những thói quen này ờ, thường tạo cho chúng ta những uh, những cái cảm giác là mình không hợp với cái pháp tu hay là mình không có đủ duyên hoặc giả là nó vượt ngoài sức uh, của mình kỳ thật thì thưa quý vị tất cả đều do một cái luật tự nhiên là mình sống khác đi với thói quen thì mình hay gặp những vấn đề và khi mình sống uh, uh, khác đi với thói quen đó thì thưa quý vị chúng ta sẽ rơi vào ở trong cái tình trạng mà Đức Phật Ngài có dạy nhiều lần là như con cá mà uh, bất lên bờ vượt ngoài, ra ngoài thủy giới đó. thì con cá đó nó vốn vùng vẫy và quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nha dạ hello Ô dạ thấy có thượng tọa tự quyền vào trong lớp học Không biết thượng tọa tự quyền à, có ở trước máy và có nghe được không? nếu tòa tiên quyền nghe được xin thỉnh thượng tọa tiên quyền trả lời cho một câu quý phật tử có thấy thượng tọa tiên quyền còn ở trong lớp học không dạ thượng tọa tiên quyền hôm nay chúng ta nói về một cái vị tỳ kheo thời đức phật còn tại thế mặc dù trong kiếp chót chúng quả a lán rồi nhưng mà do cái thói quen hay do cái thường nghiệp thì ờ, vẫn uh, có một cái uh, một cái một cái mà ngay cái ngày hôm một cái tình trạng ngày tới ngày hôm nay đối với chúng ta cũng khó chấp nhận là xuất gia rồi hoàn tục xuất gia thì bận tục cho đến lần thứ bảy thành tựu được đạo quả thì uh, theo cái hiểu thì gọi tự quyền về phương diện Phật pháp đó thì chúng ta uh, nên làm gì tạo phước gì để đời sau chúng ta mau mắn uh, gặp cái chánh pháp mau mắn phát khởi niềm tin phát khởi mau mắn thực hành mau mắn thực hành mau mắn chứng đắc đạo chứng quả hơn là cứ trì trệ rồi lên tụt xuống mặc dù cuối cùng thì đến đến về tết nhưng mà những cái trì trệ như vậy đó chúng ta có thể khắc phục bằng nghiệp báo bằng nguyện lực được không cái thỉnh thượng tọa tự nguyện khoan hỷ uh, chia sẻ một vài suy tư thượng tọa về điểm này Nam mô Bổn Thầy, Giá Nam mô Tham Ma, Giá Nam mô Sân Khai, vậy dạ, dạ, con kính lễ đến hòa thượng giáo đẳng thượng tọa Pháp Tân, tận đệ đức từ tri đại đức từ đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thưa chào đại đức tu nữ cùng chư Phật tử, kính bạch hòa thượng phải nói rằng nếu như mà nói trên cái tinh thần mà để mà bị a la hán kiếp chót mà có những cái cái việc làm như vậy chẳng hạn như là hoàn tục đến bảy lần và cuối cùng thì chứng đắc đến đạo thánh quả thì cái điều đó chúng ta nói đến nghiệp thì chúng ta nó, nó không thể suy xét một cách bình thường được đến tinh thần của nghiệp đó chân tư vô của cả tự nghị nó diễn tiến theo một quy trình còn cái cái việc thứ hai nữa là trong cái đời sống bình nhật chúng ta tạo những cái nhân gì để mà chúng ta trong tương lai để mọi việc đó nó nhanh chóng thì ờ, cái việc tu nó cũng như thế đó chúng ta làm cái việc gì thì chúng ta phải làm nó rốt ráo làm cho nó xong chứ chúng ta làm nửa chừng nửa chừng bỏ dở bỏ dở nửa chừng thì đó cũng là một cái cái cái vận hành cho đời sau chúng ta gặp rất là nhiều cái bất lợi đây là cái lý thứ nhất cái lý thứ hai nữa là, cứ cái gì mà nó không có quyết định thì nó không bao giờ mà đưa đến một kết quả tốt đẹp như chúng ta mong muốn được tại sao mà siêu hiền thánh tăng khi gặp phật thì người ta có thể chứng đắc một cách nhanh chóng thì chúng ta tu rất là nhiều thì chúng ta nhưng chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thành tựu chúng ta không đạt được thì quý vị cũng phải nhớ một điều là đối với các vị mà à, coi như là khi mà gặp được Phật thì chỉ nghe một câu kinh một cái tiếng kệ ngày phát lên là vị ấy đã viên tròn công đức ba la mật và chúng ta có đôi khi chúng ta đừng chừng lần chừng những điều mà tất cả những gì chúng ta đang làm chúng ta đang tu thì chúng ta cũng đang góp ba la mật đó chứ nhưng chúng ta làm sao mà để chúng ta có thể thành tựu một cách viên mãn tốt đẹp thì đây mới là một điều khó bởi vì những việc làm của chúng ta dù dù là lớn nhỏ hay hoặc sự tu tập hay sự làm phước cũng được hay là tất cả mọi thứ làm cái việc Phật pháp thì chúng ta biết là đó là chỉ là nhân duyên thiện thì chúng ta tạo cái quả thiện hướng tâm đến đến cái cái, cái mong cầu chấm dứt sinh tử khổ đau chúng ta nhàm chán với cái cái cái cái cái cái cái, cái tam giới cái sinh tử kìa thì cái đó nó mới mang tới cái giá trị à, chứ còn quá thật nếu bây giờ mình cứ tu mà cứ cứ nghĩ rằng cuộc tu này cứ tu đi rồi thì rồi chúng ta trước sau rồi cũng cũng sẽ thành phật thì cái điều đó nó rất là khó tại sao mà khi người ta nghe được một câu kinh một câu kệ mà người ta chợt ngộ chợt nhận liền còn mình nghe hoài học hoài mà chưa chưa nhận được thì ở đó chúng ta cũng phải xét lại chúng ta không có một sự cả quyết không có sự cả quyết không có một sự à, nhất tâm để mà để mà có cái sự thành tâm để mà mà mà, mà chúng ta đi tới bởi vì chúng ta còn bị còn bị sự cản trở còn bị cái sự um, kéo níu của uh, của của cổ dục này hay là của sắc đẹp tiếng ngay mùi thơm biển ngon xúc lạc hay chúng ta còn bị kéo níu bởi những cái những cái trách nhiệm những cái việc mà mà của thế sự mà chúng ta phải làm như thế này cái giai tầng như thế kia và thế là chúng ta bị quá nhiều và thế là chúng ta không có có một cái quyết tâm cao độ được có thể nói tu như kiếp mà ngộ như thời thì chuyện nó không có đâu thì nó có chỉ là những người mà chính quyền đầy đủ cái cái cái cái cái cái, cái pháp độ rồi thì những người đó sẽ thành tựu được chứ còn nếu như mà không có chính mùi thì không thể thành tựu được pháp độ đây là giá thiệt giá trị chắc chắn như vậy cho nên à, cái mà chúng ta muốn tu á, cái sự tu tập của tất cả chúng ta đó ở đây coi như là chúng ta góp nhặt các đá đúng như vậy đó à, chúng ta chuẩn bị để xây một cái ngôi nhà giải thoát thì những bây giờ là chúng ta phải chuẩn bị từng hạt cát từng hạt cát từng viên gạch từng viên gạch vân vân thì rồi để một đến một lúc nó đầy đủ rồi đó rồi chúng ta mới có thể rồi ờ, cái công đoạn thứ hai nữa là tức là phải thực hiện xây một ngôi nhà nó lã một cả một quá trình nữa đến khi mà xây cho đến mà thành tựu cái ngôi nhà cuối cùng chúng ta có thể đi vào cái ngôi nhà đó được hay không nữa là một chuyện khác nữa tức cũng phải chờ phải đợi nữa thì cái cuộc tu này nó cũng như thế đó. chúng ta góp nhặt cát đá một cách đầy đủ đầy đủ được cát đá rồi nhưng chúng ta xây một ngôi nhà giải thoát thì khi một quá trình xây rồi khi mà xây xong tức là chúng ta được cái cái cái, cái à, cũng cũng thực hiện các cái công đức rồi đó tạm thời nhưng cuối cùng mà để mà chúng ta ở vào một ngôi nhà giải thoát đó mà để chúng ta trú ngụ được đó, thì nó là một cái cái điều mà hết sức là uh, hết sức là là, là là là khó khăn thì cũng vậy như xây xong một ngôi nhà uh, đầy đủ hết tất cả rồi thì uh, có thể nói rằng là uh, tất cả là những người giàu sai giàu cho cho ít nhiều gì cũng vậy thì cũng cũng sẽ được rất là nhiều cái điều mà nó tốt đẹp tức là sao khi chúng ta đã xây được xong ngôi nhà đó thì gặp được Phật hay là gặp được chư hiền thánh tăng chúng ta gọi là các ngày khai thị các ngày mở cho chúng ta có thể nói ra nó thấy được nhiều cái nhiều cái điều tốt đẹp chứ không phải là chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta phải đã được tròn đủ kìa chứ không phải tự nhiên mà Phật ờ, chúng ta gặp được Phật cái Phật ngày khai thị chúng ta biết bao nhiêu người mà gặp Phật mà chống Phật cũng có biết bao nhiêu gặp Phật mà Phật ngày cũng à, cũng thuyết pháp đâu phải tất cả những người thính chúng đó đều đã chứng hết đâu có những người à, mà đã có đầy đủ duyên lành như chúng tôi đã nói xe được một ngôi nhà rồi thì bây giờ Phật ngày chỉ cách để vào ở tức ngày đưa cho vào ở tất cả chúng ta phải có một cái à, phải có một cái cái cái cái hùng tâm cái dũng khí mà chúng ta phải có một cái một cái sự thực hành ba la mật thì chúng ta mới thành tựu được còn nếu như không thực hành ba la mật mà chúng ta muốn rằng chúng ta được tốt như thế được tốt như thế nọ thì chuyện đó nó nó rất là nó rất là khó đó là cái sự thật và cái sự thật này thì nó không bao giờ mà chúng ta có thể có thể đến bước được chúng ta không bao giờ có thể mà mà mà vượt qua được bằng một cách tức là một cái sự hộ trì bằng một cái sự xúc tác bởi một cái cái nhân thiên nào đó rồi cứu giúp cho ta không có chuyện đó mà chính là cái phước duyên phước báo là tự ta đã tạo tự ta đã đã thành tựu tự ta đã góp nên tự ta đã quân tập mà từ trong quá khứ cho tới ngay trong kiếp hiện tại này hội đủ duyên lành đó đó là sự thật như vậy đó cho nên vì vậy là không ai mà mà giúp cho ta trong cái của trong cái cái cái cái cái cái một quân tập công đức này thì mỗi người là một hải đảo cho mình mọi người là một cái một cái cái cái đến đi trong cuộc đời này theo cái nghiệp duyên của chính mình không ai có thể à, giống ai giống nhau trên cái sự đồng hành trong cái cái cái đạo dẫm lưng hồi này được người đi như thế này được mang nhiều như thế kia thì tất cả đều là một cái đều là một cái duyên của mọi người thì kính bạch hòa thượng đứng từ cái nhìn của chính con thì con nghĩ rằng là tại sao mà được ờ, được chư Phật ờ, nghe một câu kinh nghe một một, một tiếng kệ của Đức Phật Thở xưa các vị đó chứng đắc liền thì ở đó các vị đó à, có một cái cái cái cái cái duyên đó là chính mùi và có đã nhiều cái thiện căn và bây giờ thì ừ, chỉ cần Phật ngài chỉnh một cái là chỉ một và chỉnh một cái là vị ấy có thể thành tựu có thể giác ngộ được thì đó chính là những cái ý niệm của chính con và mong rằng tất cả chúng ta đã đang và chúng ta tầm cầu một cái sự uh, tầm cầu cái cái cái pháp độ và để tạo cái pháp độ thì chắc chắn là chúng ta sẽ từng thành tựu như các chư hiền ở xưa ở đây chính là ý kiến của chính con nếu cô đi cờ mục túc kính minh thỉnh hòa thượng tham mô bút thầy giá Sa thủ kính thường à, thưa tịch tự quyền với cuộc thảo luận vừa rồi. Thưa quý à, Phật tử, à, tất cả chúng ta sẽ à, thấy được một điểm rất là quan trọng ở trong cuộc sống đó. Đó là hình ảnh của các bậc thiên văn đệ tử Phật đó luôn luôn có những cái gần gũi với chúng ta và Đức Phật ngài là bậc đạo sư ngài có cuộc đời rất là vĩ đại cao cả nhưng mà các bậc thinh văn đệ tử đó thì uh, có muôn ngàn cái hình thái nhau trong cuộc sống và điều này cho chúng ta những gợi ý rất ư là quan trọng nên uh, chúng ta mong rằng những câu chuyện như thế này một lần nữa uh, nhắc cho chúng ta biết được cái thực tế của đời sống tu tập dạ yeah. dạ yeah. và chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật pháp Buddha Dhamma chính chuyên Chi công Đức đã vào rung để thuyết giảng đánh lễ quý ngày Ngày mai này quý vị chúng ta sẽ có uh, môn uh, Phật Pháp uh, uh, cơ bản và chúng tôi là vị giảng sư kính uh, đánh lễ Chi công Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. năm Nam Mô Bích Thầy Giang. Dạ, cho thú lần thay chúng con thành kính ờ, lần này và tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng. Sa thú, sa thú lần thay, con Meta Bần Nhà, thay mặt đầy chúng trong rương, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tông chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát nam mô bổn thầy yang kinci kusalah kamang kata panggiri yang memangkai nawaja manasa didasi sukatang katang